Hai đội bóng đã trải qua những trận đấu điên rồ ở vòng 18 Euro 2021 Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đụng độ ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra tại Saint Petersburg. 23 giờ ngày 2 tháng 7, sân vận động Krestovsky, Saint Petersburg vòng 18 Euro 2021 đã khép lại với những kịch bản ngoài sức tưởng tượng của giới mộ điệu, trong đó Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là hai đội tuyển trải qua những trận đấu kỳ lạ nhất. Những trận hòa 3-3 trước Croatia và Pháp, sau đó là 30 phút hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não ở trận đấu của Thụy Sĩ tạo nên cặp tứ kết một vô cùng đáng chờ đợi ở Euro 2021. Cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều đã tiến sát đến việc phải rời cuộc chơi, nhưng tinh thần không bỏ cuộc cùng màn tỏa sáng của những ngôi sao khiến họ có thêm cơ hội ở vòng tứ kết. Tây Ban Nha vượt qua Croatia ở hiệp phụ, Ảnh Ketty Tây Ban Nha của Luis Enrique rõ ràng chưa đáp lại kỳ vọng của cổ động viên từ thành tích bết bát ở vòng bảng đến trận thắng toát mồ hôi trước Croatia ở hiệp phụ vòng 1-8. Tuy nhiên, ở một giải đấu có quá nhiều bất ngờ như Euro 2021, việc họ đã vào đến tứ kết vẫn là một thành công nếu so sánh với các tên tuổi khác như Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha. Với Thụy Sĩ tưởng như việc phải đụng độ nhà đương kim vô địch thế giới Pháp ở vòng 1-8 sẽ là dấu chấm hết cho Sechiri và các đồng đội, nhưng họ đã chơi một trận hay ngoài sức tưởng tượng và xứng đáng là ngựa ô của giải lần này. Thụy Sĩ đã gây sốc khi loại đờ ti Pháp. Ảnh Ketty cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều tiến đến vòng 1 phần 8 với rất nhiều hoài nghi. Và chẳng có điều gì là chắc chắn ở một cặp đấu giữa hai đội bóng này, đặc biệt là ở một trận đấu có ý nghĩa quan trọng như tứ kết Euro. Một chút lợi thế về con người thuộc về Tây Ban Nha, nhưng xét về tinh thần và lối chơi, rõ ràng Thụy Sĩ không hề kém cạnh đối thủ. Thông tin xung quanh đây sẽ là lần đầu tiên Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đụng độ ở vòng chung kết Euro Tây Ban Nha chỉ thua một trong 22 lần gần nhất đụng độ Thụy Sĩ, trong đó có tới 16 chiến thắng đây là lần thứ tư Thụy Sĩ lọt vào tứ kết một giải đấu lớn và là lần đầu tiên tại Euro Tây Ban Nha là đội duy nhất trong lịch sử ghi 5 bàn trong hai trận liên tiếp ở Euro thị Sĩ cũng vừa trải qua hai trận liên tiếp ghi được 3 bàn thắng đội hình dự kiến Tây Ban Nha Unai Simon Aspilicueta Po Torres Laporte Alba Koke Busquets Pedri Ferran Torres Morata Sarabia thị Sĩ Sommer Ewi Akanji Rodriguez Weimer Freuler Ikhaka Zuber Sechiri Imbolo Seferovic dự đoán kết quả Tây Ban Nha 2-1 thị Sĩ not.